cổ đông sợ vượng vìn tháo chạy, vượng lên tiếng chấn an. Phản ứng của thị trường trước lời đồn ông Vượng bị cấm xuất cảnh là thước đo cho mối lo của các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của Vingroup. Hiện nay các cổ đông đang canh mè, khi ông Vượng có động tĩnh gì là cổ đông tháo chạy trước, bỏ lại cổ phiếu họ Vin rơi tự do. Vụ cổ phiếu họ Vin rơi tự do sau tin đồn đã chứng minh cho điều này là hoàn toàn có thể sẽ xảy ra. Hiện nay, tập đoàn Vingroup mạnh nhất ở Việt Nam, nhưng theo một số người thạo tin đánh giá thì vượng Vin như trái cây đang chín, tỏa hương thơm lừng và các thế lực chính trị trong đảng đang muốn gặt hái như đã từng ra tay với Minh Phụng từ 25 năm trước. Cho nên, nhiều cổ đông cũng đang rất e rè khi trong tay nắm giữ cổ phiếu họ Vin. Việc Vượng điều khiển Bộ Công an truy bắt 9 người tung tin đồn để cứu lấy cái giá cổ phiếu họ Vin đang lao dốc. Đấy chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Còn giải pháp lâu dài thì có nhiều tin xấu cho Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Theo một số chuyên gia kinh tế cho biết, muốn biết sức khỏe của Vingroup thì xem số tài sản của ông Phạm Nhật Vượng là biết ngay. Chỉ mới 16 tháng, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã vơi đi 2,5 tỷ đô la, một con số vô cùng lớn. Người ta nói xem sự biến động tài sản của Vượng thì biết được sức khỏe của Vingroup là bởi tài sản của ông Vượng chủ yếu là nằm trong cổ phần của tập đoàn này. Hiện nay VinFast đã chuyển hoàn toàn cổ phần ra nước ngoài, được sư xem như hành động tháo chạy. Nếu ông Phạm Nhật Vượng chuyển tiếp phần vốn ra nước ngoài thì xem như ông Vượng cũng đang tẩu tán tài sản. Vì thế ông Vượng lên tiếng chấn an các cổ đông. Mới đây, ông Phạm Nhật Vượng đã lên tiếng nói rằng VinFast không sử dụng vốn từ Việt Nam mà huy động tối thiểu 4 tỷ đô la vốn ngoại cho nhà máy của hãng này tại Mỹ. VinFast Singapore vừa ký thỏa thuận khung với hai định chế tài chính quốc tế nhằm huy động từ khối ngoại tối thiểu 4 tỷ đô la cho nhà máy của hãng tại Bắc California, Mỹ vào sáng ngày 13 tháng 7. Đây là hình ảnh tẩu tán ra nước ngoài như vậy, VinFast sẽ không sử dụng nguồn vốn từ Việt Nam để xây dựng nhà máy tại Mỹ như một số suy đoán. Theo đó, VinFast Trading Investment, công ty con thuộc tập đoàn VinGroup tại Singapore đã ký thỏa thuận khung chỉ định ngân hàng Credit Suisse của Singapore thu xếp các đợt phát hành, chào bán chứng khoán của VinFast hoặc công ty con trên toàn cầu. Quy mô tối thiểu 2 tỷ đô la. Hãng cũng chọn Citigroup tại Mỹ là bên tư vấn cho quá trình huy động bổ sung tối thiểu thêm 2 tỷ đô la nữa để xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ. Theo kế hoạch này thì nhà máy nằm trong khu công nghiệp ở phía Bắc Carolina với diện tích khoảng 800 hecta. Nhà máy này bao gồm 3 khu vực chính là khu sản xuất lắp ráp ô tô, xe buýt điện, khu vực sản xuất pin và khu vực công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Trong giai đoạn đầu, nhà máy dự kiến xuất xưởng 150.000 chiếc xe mỗi năm, gồm có dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ. Và việc các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đồng hành cùng VinFast cho thấy sự tin tưởng vào kế hoạch đầu tư của hãng tại thị trường Mỹ và khu vực. Nhà máy tại Bắc California sẽ giúp cho VinFast tự sản xuất trên toàn cầu, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup kiêm Tổng giám đốc VinFast đã nói như vậy thông qua việc hợp tác cùng Credit Suisse và công ty Citigroup trong việc hút nguồn vốn nước ngoài. VinFast được kỳ vọng là sẽ tạo sự đột phá trong chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế với các dòng xe ô tô điện. Hãng cũng đang sở hữu giải sản phẩm xe điện hoàn chỉnh bao gồm VinFast 5, 6, 7, 8 và 9, từng giới thiệu tại triển lãm điện tử tiêu dùng tại CES 2022. Đây là hình ảnh sự chấn an. Đấy là những kỳ vọng. Tuy nhiên, cho tới nay, VinFast vẫn chưa xây nhà máy tại Mỹ. Mà chưa xây nhà máy nhưng đã huy động vốn thì xem ra rất khó. Nhiều người e ngại đấy chỉ là dự án trên giấy để ông Vượng tẩu tán tài sản từ trong nước ra nước ngoài. Chính do đoán biết được lo ngại của cổ đông như thế nên ông Vượng dường như mới chấn an là VinFast không dùng vốn trong nước để xây dựng nhà máy ở nước ngoài.